Kính thưa đại chúng, Thầy xin à, đọc các câu hỏi gửi về. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch Sư Phụ, con nhiều lần nghe Sư Phụ giảng về giới thứ tư của Phật, giới không nói dối. Mỗi lần giảng, Sư Phụ thường có mở ngoặc, khiến con có chút chăn trở. Mở ngoặc, ấy, Sư Phụ giảng Phật không cho nói dối, nhưng cũng không nhất thiết phải luôn nói thật điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng ví dụ của Sư Phụ cho quan điểm này con thấy chưa hợp lý. Sư Phụ hay dùng ví dụ một người bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Sư Phụ cho rằng bác sĩ trong trường hợp này không nên nói sự thật cho bệnh nhân, thậm chí còn có thể nói dối là không có bệnh gì cả, hoàn toàn khỏe mạnh. Theo con, quan điểm này có hai vấn đề khá nghiêm trọng như sau. Thứ nhất, con cho rằng khi liên quan đến vấn đề sống chết bệnh nhân và gia đình bệnh nhân có quyền được biết sự thật khi biết sự thật họ còn có cơ hội chữa trị hoặc không chữa được thì cũng có thể sắp xếp những ngày còn lại của mình dặn dò người ở lại và đặc biệt là chuẩn bị tâm thế cho sự cận từ nghiệp nếu người đó biết Phật Pháp. Không có gì bất hạnh hơn là đột nhiên chết mà không biết nguyên nhân. Nếu con là bệnh nhân hoặc người thân của bệnh nhân trong trường hợp này thì chắc chắn con sẽ rất oán trách vị bác sĩ vì đã không nói sự thật. Nếu bác sĩ nào cũng làm như vậy thì thế giới này sẽ thật đáng sợ. Còn nữa, nếu ngày xưa Đức Phật sợ nói ra sự thật về khổ vô thường vô ngã, sẽ khiến chúng sinh điên đảo bởi bản chất của chúng sinh là chấp lạc, chấp thường, chấp ngã, thì chắc chắn không thể có Phật Pháp và nhân loại sẽ không bao giờ biết đến chân lý đích thực. Thứ hai, Sư Phụ cho rằng bác sĩ có thể nói dối, tức Đức Phật cho phép nói dối. Nếu vì lợi ích của chúng sinh mà Phật nói dối thì có thể Ngài đã nói dối rất nhiều trong các kinh sách. Sẽ ra sao nếu Phật biết chết là hết nhưng vì để chúng sinh yên lòng không làm điều ác, không sợ hãi cái chết mà Phật bịa ra <laughs> chuyện luân hồi tái sinh. Như vậy, luân hồi sẽ chỉ là một câu chuyện tiếu lâm vô hại của Phật chứ không phải một chân lý khách quan. Nếu thật vậy thì chắc chắn cả hệ thống giáo lý Phật giáo sẽ sụp đổ. Phật đã khẳng định tất cả những gì Như Lai nói là như vậy và không thể khác nên chắc chắn Phật không cho phép nói dối, dù là lời nói dối nhỏ nhất, vô hại nhất. Phật có thể cho phép không nói sự thật, bởi chính Phật cũng đã im lặng trong nhiều câu hỏi của ngoại đạo, nhưng nói dối thì nhất định là không. Trên đây là những chăn trở của con về vấn đề này. Rất mong nó đến được với Sư Phụ, mong Sư Phụ chỉ dạy cho con. Con xin chân Sư Phụ ạ. <laughs> Câu hỏi của bạn này á, rất là dài, đại chúng thấy không? Ừ bạn ấy hỏi xoay quanh về cái vấn đề cái giới thứ tư cái giới nói dối Đấy, trong năm giới của người phật tử tại gia đương nhiên đấy trong người giới của người xuất gia cũng đều có cái giới này cả thế thì khi mà thầy à, giảng về giới ấy, cái giới thứ tư này khi chuyển giới cho phật tử thì thầy thường có cái mở ngoặc gọi là trong cái giới nói dối này nhưng có những trường hợp đặc biệt thì phật vẫn khai ra cho phép được nói dối trong những trường hợp đặc biệt và để vì cứu người, vì cứu vật, vì lòng từ bi thì được phép. chứ không phải vật dạy chúng ta nói dối, khuyên chúng ta nói dối. Ừ. Thế thì trước hết ấy, là Thầy à, rất là tán thán bạn này. Bạn này hỏi câu hỏi cũng rất là hay. Và như vậy là có cái tinh thần tìm hiểu tu học Phật Pháp đấy cái câu hỏi của bạn rất hay và bạn lập luận trong đó thì cũng khá là chặt chẽ <laughs> Đấy, cho nên thầy rất mong là phật tử chúng ta phải có cái thái độ thu học phật pháp như thế và cái gì mình chưa hiểu chưa biết mình phải thắc mắc mình hỏi cho tường tận vấn đáp cho nên tại sao sau mỗi buổi giảng thầy có cái phần thứ hai là phần giải đáp các thắc mắc và thầy rất là thích giải đáp những cái thắc mắc về giáo lý phật pháp cho phật tử à, À, đương nhiên các câu hỏi của Phật tử gửi về thì rất là nhiều thể loại, nhất là những cái thể loại về tâm linh thì rất là nhiều và ma chay mồ mả cưới xin này khác rất nhiều <laughs> chuyện âm chuyện dương nhưng mà câu hỏi về giáo lý thì không phải là quá nhiều nhưng bạn này bạn hỏi về giáo lý cái điều đó là điều rất quý rất đáng tán thán xin này chúng cho bạn ấy một tràng pháo tay cho thầy ừ. trước hết thì thầy xin đính chính lại Ừ, chỗ này bạn ấy nói là à, thầy có giảng là là những bệnh nhân mà ví dụ ung thư bệnh nặng giai đoạn cuối sắp chết rồi thì thầy nói rằng bác sĩ à, không nên cho nói cho họ biết sự thật nếu à, cái chỗ này thầy có nói chữ nếu và mình phải biết là nếu người ta không đủ sức nghe sự thật ừ. thứ nữa ở đây thầy không nói là mình nói dối với cả gia đình người ta có thể nói dối cái bệnh nhân này thôi nghe còn gia đình người ta mình phải nói thật nghe mình phải nói thật thầy cũng không nói là bác khỏe hoàn toàn và hoàn toàn khỏe mạnh không phải thế nha để thầy xin tính chính lại cái câu hỏi bạn ấy đưa lên về việc thầy thế nhưng mà ở đây thầy xin chia sẻ thế này hôm nay là cái duyên để thầy được nói rõ cho đại chúng về cái giới thứ tư này và cái việc nói thật và nói dối như thế nào trong đạo phật cái đó rất là hay thì này chúng biết Đức Phật của chúng ta là bậc gọi là vĩ nhân, siêu việt về trí tuệ, à, với một tấm lòng đại từ đại bi gọi là bao la vô tận. Đức Phật đến với thế giới chúng ta là để soi sáng cho thế gian này, để cứu thế gian này, có đúng không? Cho nên gọi Đức Phật sinh ra là, là con mắt lớn, là ánh sáng lớn, và đại quang đại minh cho thế giới này, chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh đi lên con đường giác ngộ giải thoát, cứu chúng sinh mà. Cho nên, tất cả mọi việc, lời nói, việc làm của Đức Phật ấy, đều nhắm tới cái mục đích là lợi ích chúng sinh, cứu khổ chúng sinh. Cho nên Đạo Phật gọi là Đạo cứu khổ, mà cứu khổ bằng trí tuệ. Cho nên Đạo Phật cũng gọi là Đạo trí tuệ. Thế đại chúng biết. À, và ngay chính Đức Phật cũng tuyên bố, Ngài nói sao? một người này các tỷ kheo khi xuất hiện ở đời đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, Bậc A-la-hán, chính đẳng, chính giác. Đó, Ngài nói về Ngài đấy. Ngài nói về Ngài, Ngài đến thế gian này là vì để đem lại hạnh phúc và an lạc cho, cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và nhân loại loài người cơ mà cho nên cái, cái rất quan trọng là đem lại hạnh phúc an lạc là chính cho đại chúng vì chúng sinh là quá đau khổ chìm đắm trong biển khổ cho nên đạo phật là đạo cứu khổ đạo phật là đạo trí tuệ là chỗ đó rồi đối với ngay cả tăng đoàn tỳ kheo ngay sau khi thành lập đức phật cũng nói các gì các tỳ kheo các tỳ kheo hãy lên đường vì lợi ích của nhiều người vì hạnh phúc của số đông vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì an lạc hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người một hướng, hãy đi mỗi người một ngả, hãy truyền bá chính Pháp. Đó. Lúc ấy là tăng đoàn mới có năm vị tỷ kheo đầu tiên đấy. Năm anh em ông Kiều Trần Như, Đức Phật bảo các ông hãy đi truyền bá chánh Pháp đi, nhưng đừng hai người một lời, nó phí, mỗi người một ngả để truyền rộng ba chánh Pháp, truyền bá rộng chánh Pháp để làm lợi ích chúng sinh. Đó. Đức Phật là bậc gọi là vô song về trí tuệ. Ngài biết nói như thế nào để lợi ích cho chúng sinh. Nghe Đức Phật còn được ví là bậc đại y vương. Có đúng không đại chúng? Đức Phật là bậc đại y vương, tức là bậc thầy thuốc gọi là tối thượng. Ừ. Cho nên ấy, Ngài biết bệnh của chúng sinh và tìm mọi cách để chữa bệnh cho chúng sinh. Mà bệnh đặc biệt là cái bệnh tâm của chúng sinh này. Thế và đã là thầy thuốc thì đại chúng biết rồi, ông thầy thuốc thì ông ông dùng cái thuốc gì thì mình không biết, miễn là thuốc cái chữa được bệnh là được chứ không nhất thiết là cái thuốc ấy phải là thuốc có tem có nhãn hay là có nhà máy sản xuất có nhiều khi là cái lá cây cái cỏ dại mà chữa được bệnh cũng vẫn là là được cơ mà cứ gì phải là thuốc rất nghiêm chỉnh có có hộp có tem có mác có nhà máy sản xuất có made in vì gì đó nhiều khi chỉ là cái lá cây lá kể cả đấy có những cái cây lá nó là độc dược có chất độc dược nhưng nó chữa được cái bệnh này vẫn dùng như thường đó vẫn dùng như thường cơ mà có phải không đấy là ông thầy thuốc giỏi miễn là chữa được bệnh có những thứ nó có chất độc mà dùng nó lại chữa được cái bệnh này nó không ảnh hưởng gì nhiều đến những cái, cái phần khác thì thầy thuốc người ta vẫn dùng cơ mà đó thế cho nên đối với cái vấn đề nhìn nhận về phật giáo thế này để chúng ta thấy vậy đạo phật đức phật ra đời giáo lý của đức phật là gì cái chính yếu là đem lại lợi ích an lạc hạnh phúc cho chúng sinh là chính yếu vào chúng ta phải nhớ cái đó là cái mục tiêu chuẩn là cái cứu khổ cho chúng sinh là chính yếu cho nên đạo phật là đạo cứu khổ một cứu khổ bằng trí tuệ cho nên đạo phật là đạo trí tuệ không thể là cái gì không có trí tuệ ở trong đạo phật cả thế thì này chúng biết rồi vậy thì ở đây đức phật thấy là sao trong cái mà là cứu khổ cho chúng sinh thì đặc biệt nhất này có cái chân thật và cái sự chân thật là cơ bản cứu khổ chúng sinh vì chúng sinh căn bản là dối láo gian dối điên đảo và gian dối thì cái hạnh đức chân thật ấy, nói lời chân thật là một trong những cái rất căn bản để giúp cho chúng sinh ra khỏi cái biển khổ nếu chúng sinh còn dối láo còn điên đảo còn tạo nghiệp thì làm sao mà ra khỏi biển khổ cho nên cái đức chân thật nói lời chân thật là một cái đức căn bản của người đệ tử phật và mười phương chư phật đều có cái đức này cả Thế nhưng bên cạnh đó một cái mục tiêu cực kỳ quan trọng là mục tiêu tối hậu đó là cứu khổ chúng sinh. Nó phải đem lại lợi ích là an lạc cho chúng sinh cơ. Nếu mà sự thật, nói ra sự thật mà sự thật đấy lại đem đau khổ cho chúng sinh thì Phật cũng không nói. À, cho nên hai cái tiêu chuẩn mà Đức Phật khi nói nó đảm bảo một trong hai tiêu chuẩn này. Một đó là sự thật, hai đó là phải làm lợi ích an lạc cho chúng sinh, tiến hóa cho chúng sinh. Đó, trong lời nói của Đức Phật thì nó đảm bảo một trong hai cái điều này. Thứ nhất, nó là sự thật. Thứ hai là nó đem lại lợi ích tiến hóa cho chúng sinh. Thưa đại chúng, đó. Thế thì ở đây, bạn này bạn đang thắc mắc vì, vì Thầy có nói là người bác sĩ khi khám bệnh biết bệnh nhân bị bệnh nặng rồi, giai đoạn cuối sắp chết rồi, có nên nói toạc sự thật cho, cho người bệnh nhân này không? Và nhất là nếu người bác sĩ này có trình độ biết rằng cái người này mà nói ngay sự thật thì có thể họ đau khổ cực kỳ và họ bệnh còn tiến triển mạnh nhanh mà chết sớm hơn không có cả kịp thời gian để mà chuẩn bị không có kịp cả thời gian để mà mà suy nghĩ vì tâm trí của họ suy sụp luôn tại chúng đã biết có những người khi mà thông báo mình bị ung thư là suy sụp tinh thần rất là nhanh cực kỳ nhanh thầy biết cái trạng thái này mà có nhiều khi á, nếu có khi không biết bệnh thì họ lại sống rất là vui vẻ khỏe khoắn yêu đời lạc quan nhưng từ khi thông báo biết bệnh là chính do cái tư tưởng của họ mà họ bị suy sụp và sau đó bệnh họ nặng lên rất nhiều. Đó. Thế cho nên người thầy thuốc giỏi, người bác sĩ giỏi phải là người rất hiểu tâm lý của bệnh nhân, nắm được cái người này thể chất thế nào, khí chất thế nào, tính chất thế nào để mà lựa mà nói được thật bao nhiêu hoặc có khi không cần nói thật, có khi phải nói dối để vì mục tiêu lợi ích cho họ. Đương nhiên còn về người nhà mình phải nói thật rồi thầy không có dạy là đối với người nhà nói dối cả người nhà thì không được tại chúng chưa từng thấy thầy nói là nói dối cả người nhà bác sĩ không được phép nói dối người nhà người nhà phải cho ta biết thật nhưng còn riêng bệnh nhân thì có thể ở đây thầy vẫn nói là có thể chứ không bắt buộc ai cũng phải nói dối có những người người ta mà không cho tôi biết sự thật được không ngại thì cho biết sự thật phải không à, ở đây vì thầy trong cái việc giảng giới này thầy có nói có những trường hợp có thể đức phật khai ra khai nghĩa là mở ra trong cái giới không được nói dối Đức Phật vẫn mở ra có thể có những trường hợp đặc biệt được phép nói dối mà nói dối ấy lại còn không có tội nữa cơ ừ. mà có khi lại còn vẫn có phước báo đó thưa đại chúng thế thì bạn này bạn đang thắc mắc cái chỗ đấy bạn nói rằng nếu mà Phật cho phép nói dối thế thì sao bác sĩ cứ nói dối và như vậy bệnh nhân không biết là mình sẽ chết rồi không chuẩn bị gì cả rồi không chuẩn bị cho cận tử nghiệp của mình Thế bạn chưa hiểu cái ý của Thầy ở đây, Thầy muốn nói là được phép, có những trường hợp đặc biệt được phép. Chứ tất nhiên không phải trường hợp nào mình cũng cũng phải nói dối, không phải thế. Phật không bắt mình phải nói dối như thế. Nghĩa là mình phải căn cứ vào cái lợi ích của bệnh nhân, cái lợi ích của bệnh nhân đấy. Cái người bệnh nhân này có đủ sức để mà tiếp thu sự thật này không? Có những người người ta nghe sự thật xong là người ta quỵ luôn. Người ta gọi là trở thành một cái trạng thái cực kỳ nguy hiểm trầm cảm luôn. À, không còn phấn đấu gì rũ rượi luôn và bệnh tình nặng luôn lúc ý mà muốn cho người ta tu tập để có cận từ nghiệp tốt người ta cũng không tu được luôn đấy đó thưa đại chúng thế thì mình nói thật để làm gì ta người bác sĩ giỏi đức phật là một vị thầy thuốc cực giỏi luôn nên ngài biết cho nên cái mục tiêu rất căn bản của đức phật vẫn là đem lại lợi ích an lạc hạnh phúc cho chúng sinh là chính sự thật ấy mà đem lại đau khổ bất hạnh cho chúng sinh thì phật cũng không nói Chúng ta phải nhớ như vậy, không nói sự thật mà có thể nói khác đi, nói sai sự thật đi để lợi ích cho chúng sinh, vẫn có thể nói. Thì Thầy xin dẫn một số những trường hợp như thế này để xem bạn ấy sẽ nghĩ thế nào nếu những trường hợp này là một bậc có trí thì như thế nào. Có một câu chuyện là có một bà mẹ, có một người con trai duy nhất thôi, chồng cũng hy sinh rồi, có một người con trai duy nhất rồi cũng ra chiến trường. Thế bà mẹ này thì mắc bệnh tim rất là nặng, rất là nặng thường hay thường hay là bị trị tim thế rồi người con trai ra chiến trường rồi sau đó thì người con trai hy sinh tin đồn về đến quê nhà bà mẹ nghe phong phanh là con mình chết mới nghe phong phanh bảo cũng còn nửa tín nửa ngờ thế bây giờ mình là cái người biết rõ cái tin đấy wow, là bạn của cái, cái người con trai của bà, bà mẹ này mình biết rõ bà mẹ đến hỏi mình là là con con tôi nó chết hay là nó còn sống mà mình nếu mình biết mình nói là anh này chết ấy, là bà ấy có thể chết ngay bà có thể là trụy tim bà chết ngay lập tức những cái trường hợp mà mà bị sốc để chúng biết rồi đấy rất nhiều trường hợp bị sốc chết luôn những người bệnh tim yếu sốc một cái là chết ngay đó thế vậy thì mình mình là một cái người được hỏi bà mẹ này hỏi mình sẽ nói thật ư bảo ờ, vâng ạ à, con bác chết rồi ạ à, được không hay ta phải nói dối mà không con bác chưa chết ạ à? anh vẫn sống anh có khi vẫn viết thư cho cháu đấy à. bây giờ vì anh chết cũng là chết rồi bây giờ lại muốn cho ba mẹ chết nữa hay sao thì chi bằng là ta đành phải nói dối để cho cụ được sống nốt cái đoạn đời còn lại mà có khi do cụ sống như thế cụ lại biết tu tập thiện pháp cụ chuyển được những cái nghiệp xấu nghiệp ác cụ cho kiếp sau thế thì đại chúng ở đây là những bậc có trí chúng ta suy nghĩ chúng ta trường hợp ấy ta nên nói thế nào có nên nói dối hay nên nói thật ừ, đại chúng <laughs> ta nên nói thật hay nên nói dối đại chúng ai mà đồng ý ờ, với thầy là trường hợp ấy nên nói dối giơ tay sao nào đấy, đấy đại chúng giơ tay hết rồi đấy đấy <laughs> gọi là người có trí đấy biết bà mẹ bệnh này mà có mỗi cậu con trai duy nhất giờ mà nói bà anh chết là bà quỵ tim bà chết luôn thế thì ta nói làm gì nói đúng sự thật được là ích gì chi bằng nói dối cái nói dối không ảnh hưởng đến ai không tổn hại đến ai không làm khổ chúng sinh nào nữa nói dối ấy có được lợi ích mà mà thật sự đấy là vì lòng từ bi vì lòng thương vì muốn đem vui cho chúng sinh cho chúng sinh bớt khổ đấy đấy là trường hợp thứ nhất thầy lấy ví dụ trường hợp thứ hai là hai thanh niên mâu thuẫn với nhau đang rất là gọi là nộ khí sung thiên đùng đùng một thanh niên thì cầm con dao đuổi theo một thanh niên kia với cái sát khí này thì nhất khoát gặp nhau sẽ đâm nhau chém nhau chết thôi bây giờ cái cậu thanh niên đang bị đuổi đấy chạy vào nhà mình à, chạy vào nhà mình mình giấu đi tí nữa cậu kia xông đến hỏi mình là có thấy cái thằng kia nó chạy vào đây không mình nhìn cái mặt cái anh chàng này là biết là nếu gặp nhau nhất khoát là sẽ xảy ra án mạng với cái sát khí này à, cái anh này mình biết tính anh này rồi cái ông anh này trong xóm mình biết rồi ông này gặp ông kia là nhất khoát là ông đâm thôi chứ ông không có nề hà gì không ai can được ấy thế thì lúc ấy mình nói sao nói thật là nó ở trong nhà tao mà vào đấy nó nên nói thật không đó, đại chúng sao nói thật nó vào nhất khoát nó đâm nó đâm mà một là chết hai là là hai đứa cũng đều sẽ bị tăng thương rồi có khi là đi tù ừ, nếu mà đâm chết nhau rồi thì đại chúng thấy có khi còn tử hình cả hai đứa luôn hai đứa kia tử hình đứa này thì chết rồi hai gia đình đau khổ họ hàng anh em con cháu đau khổ cả trường hợp như thế thì ta nên nói thật hay nói dối mà không, không thấy nó chạy vào đây đâu nó chạy đâu đó. đó thế thì chúng ta thấy thế nào ai là bậc có trí ở đây thì cũng phải nói dối vì mình biết đây là chỉ là lúc nó nóng lên, nó sân lên thôi. Nó qua cơn sân này thì có thể nó hết, nó không nó không đâm chém nhau nữa đâu. Lúc nó đang đổi đoá xung thiên này, lúc nó mù rồi, nó mê mờ trí tuệ rồi, nó có thể đâm chết người. Và đại chúng biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra khi con người ta sân hận, nó che mờ trí tuệ. Và đã xảy ra biết bao nhiêu cái án mạng do cái lúc nộ khí như thế này, sân hận thế này rồi. Cái lúc ấy ta là người có trí tuệ, ta phải xử thế nào? ta chấp nhận ta phải nói dối mà nói dối này để cứu người để cho họ đỡ khổ đau ta nói ra sự thật để chúng nó đâm chém nhau nó giết nhau rồi thì có được cái gì cho ai để được được một cái nói thật cho nên sự thật cũng không quan trọng bằng là lợi lạc cho chúng sinh đại chúng thấy đức phật tuyên bố là ta đến thế gian làm gì vì lợi ích vì an lạc hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại chứ không phải chỉ nói là ta đến thế gian này để ta nói sự thật không phải cái đấy trong tuyên bố của đức phật không phải đặt cái đấy vì trong những cái sự thật có những sự thật nó rất đau khổ cho chúng sinh mà chúng sinh thì căn tính rất nhiều loại không có những cái loại không thể tiếp thu được sự thật ngay tức khắc thế chúng ta là bậc có trí mà chúng ta phải nhớ đức phật là bậc trí tuệ mà ngài hành xử trên trí tuệ chứ không phải là hành xử theo một cách cứng nhắc u mê này chúng thấy không đó là một câu chuyện này nữa câu chuyện là câu chuyện mà thầy được nghe đích thực luôn này. có một cô gái cô này thầy cũng gọi là cô trả thù đời mà sau cô đau khổ lắm cô yêu một cái anh chàng này thì anh chàng này rất là vũ phu cũng hay đánh đập thế rồi sau đó thì là hai người chia tay chia tay thì anh này về sau anh bị chết mà khi mà tức là khi mà anh chết là do bệnh anh bị sida nên khi mà biết là anh này sida và sau đó anh chết ấy, thì cô này mới đi khám sức khỏe thì phát hiện mình bị sida rồi đây thế lúc này cô buồn khổ lắm thì cô bỏ quê cô đi ra một cái thành phố cô thầy không muốn nói tên cái thành phố ấy. cô ra đấy cô đi làm thuê ở mấy cái nhà hàng ăn ấy, nhà hàng ấy. thế ra đấy rồi cô lại bị một cái nhóm thanh niên nó cưỡng hiếp cô ấy cô đang bị sida <laughs> thế, thế thì lúc này cô rất là chán đời cô nghĩ là cô sẽ trả thù đời cô lên đây cô lên phòng khách chùa mình cô bạch với thầy con nghĩ con trả thù đời thế là cô về cô đi một cái vùng quê thế là cô coi như làm cho phải như là gần như một nửa cái thanh niên với nam giới ở cái nàng đấy là bị dính vào cô hết luôn cô bảo con con trả thù đời vì con con lúc ấy con chán đời hết rồi con trả thù đời con gọi là cho chúng chết luôn và là con nhiều khi gọi là cho không đó. đấy nên đấy nói với thầy rất thật cô trả thù đời đến thế sau rồi cô đi lang bạt một thời gian thế thì cô lại về cái thành phố đấy cô cô làm làm ăn nhưng mà cô vẫn cái tâm lý trả thù đời thế thì trong khi mà ấy thì cô quen được một cái anh, anh thanh niên này thì cô cũng nghĩ là sẽ đưa anh này vào trong cái sổ gọi là sổ <laughs> nam tào của mình quyết định đưa anh này vào sổ nam tào thế mà cái tâm lý của người phụ nữ lúc nó, nó, nó trả thù đời rất ghê con bảo con cũng quyết định là cho anh này là là vào sổ nam tàu con <laughs> thế và đưa anh vào sổ nam tàu được thật thế nhưng mà về sau thì chính cái anh này anh lại yêu thương cô thật và cô này cũng có tình cảm thật với anh luôn thế mới chết chứ này và khi tìm hiểu ra thì biết anh này nhà con trai một bố mẹ thì già rồi anh năm nay cũng lúc mà mà yêu cô cũng là ba mấy 35, 36 cũng lớn tuổi rồi, cũng rất là đẹp đẽ, làm công nhân của một cái, cái mỏ than. Ừ. Gia đình thì anh con một, có mỗi mình cậu con trai, ông bà thì ốm đau bệnh tật, cũng nhiều cái bệnh nặng. Cứ dục con lấy vợ nhưng mà anh sao anh chưa có duyên, bây giờ lại gặp cô này. Đó, thế thế rồi là anh quyết định là lấy cô này thì cô này cô lúc ấy thì cô bảo con cũng không thể nói sự thật vì là cũng yêu anh rồi Ờ, mà cũng gọi là đưa anh vào đời rồi thế mới khổ chứ nhỉ thế cho nên là anh bảo cưới thì là cưới cưới rồi thì hai người sinh một đứa con rất may là đứa con nó không bị sida thế nhưng anh này thì thấy sức khỏe bắt đầu suy giảm Chứ sau đó anh đi kiểm tra sức khỏe, anh xét nghiệm thì anh mới biết anh bị sida. Anh về anh suy sụp luôn đấy, tôi lại chúng. Suy sụp nhưng anh cũng không hiểu vì anh anh cũng biết là anh rất là nghiêm túc. Chỉ yêu mỗi cô này và lấy cô này thôi không có đi chơi bời bậy bạ gì tại sao mình lại bị si đa anh rất dằn vặt cũng không dám nghĩ cho vợ thế và chính cô lên đây cô bạch với thầy là con vẫn chưa dám nói thật với anh ấy tất nhiên sida nó có thể có những nguyên nhân lây từ cái chuyện xây xước này nọ các cái máu me đi ra công viên dẫm vào cái, cái kim cũng hơi bị cô lên đây cô bạch với thầy con rất ân hận con ân hận bây giờ thầy cho con lời khuyên Thế thầy khuyên có thôi riêng với chồng con thì con phải nói sự thật để cho chồng con biết chứ không chính anh cũng không hiểu vì sao anh bị thì đây con phải nói sự thật nhưng mà còn nói với bố mẹ con bố mẹ chồng con thì hãy bình tĩnh từ từ đã vì bây giờ mà nói ra ông bà sốc có thể ông bà cũng chết thứ hai nữa là ông bà sẽ hận cô con dâu này sẽ đuổi hoặc là thế này thì cái đứa cháu đấy nó sẽ bơ vơ nó sẽ rất nhiều thứ bây giờ bị thì hai đứa cùng bị sida rồi may là thằng con thằng cháu cô nó không bị sida thì thôi bây giờ là phải chấp nhận thôi cho nên thầy khuyên cô này thôi về nói thật với chồng thôi thú nhận với chồng là em bị sida thật sự thế còn với bố mẹ thì thôi đừng nói nữa vì bị thì hai đứa bị rồi đó thưa đại chúng cái trường hợp như này nếu mà bây giờ về nói thật với bố mẹ bố mẹ thì cứ hỏi con là tại thế con đi khám bệnh bệnh làm sao hỏi cậu con trai ấy, thì nó, anh vẫn phải giấu chưa thể nói sự thật được như thế anh càng ngày càng gầy càng yếu đi không thể nói sự thật được đó thưa đại chúng để nói sự thật để được cái lợi ích gì bố mẹ đau khổ rồi gia đình tan nát hết ông bố mẹ ông hận lên rồi ông đuổi cô con dâu này đi một cô này bây giờ thì lại hết lòng thương chồng yêu chồng vô cùng nó ân hận lắm thưa đại chúng câu chuyện thật luôn mà chính thầy nghe luôn đấy trường hợp này thì đại chúng thấy bậc có trí thì cũng phải suy nghĩ chứ nói thật để được lợi ích gì phải không thà rằng nói rằng con không bị bệnh ấy con không như thế vâng. để cho bố mẹ yên tâm thế thôi ông cụ già bệnh rồi ông bà chết thì, thì xong việc thế còn mình thì đương nhiên bị rồi đó đấy là những cái những cái câu chuyện những cái nhân duyên đấy thế còn thì một cái trường hợp nữa vâng. à, trong kinh pháp hoa đấy thì đức phật có lấy cái ví dụ cái nhà lửa cháy chúng sinh chúng ta ở trong cái nhà lửa này này đang cháy chúng sinh thì rất nhiều căn cơ thì đức phật như là người cha ngài đang ở ngoài nhà lửa ngài mới nói rằng mà biết là các đứa con ở trong cái nhà lửa này của mình nó rất là thích chơi các loại xe có xe gì có xe nai có xe hiêu có xe trâu thích lắm thế thì ông bố ở ngoài á, mới gọi các con ấy ra đây cha có đủ các loại xe này xe nai này xe hiêu này xe trâu có hết đứa nào thích xe nào ra ngoài chạy nhanh ra đây là bố cho Đấy không thế là chúng ta mới ồ ạt chạy qua cửa để thoát ra ngoài cái nhà lửa đang cháy đấy là cái, cái mẹo của ông bố thế ra ngoài thì ông bố chỉ cho duy nhất một cái xe thôi gọi là xe trâu không có xe nai cũng không có xe hiêu gì cả đây là câu chuyện đức phật ví dụ đức phật là cái ông bố đấy và chúng ta là những cái đứa con trong cái nhà lửa đấy đức phật tuy gọi rằng là ra ngoài cha cho xe nai xe hiêu xe trâu nhưng mà thực ra ra ngoài chỉ có mỗi một xe trâu thôi là cái xe tốt nhất đức phật nói ta nói như vậy cũng không có tội với chúng sinh cũng không phải là nói dối chúng sinh vậy thì cái nói dối ở đây ấy, đối với đạo phật là cái nói mà không lợi ích làm tổn hại chúng sinh đó chúng ta phải nhớ vào cái mục tiêu của đạo phật của chúng ta cái lời dạy của Đức Phật chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta thực hành ở đây cái hạnh chân thật và đặc biệt nhất là cái hạnh làm lợi ích chúng sinh là căn bản. Phải lấy cái tiêu chí làm lợi ích chúng sinh, an lạc cho chúng sinh, cho tiến hóa của chúng sinh là chính, chứ không phải chỉ là nói thật đâu. Đấy, Thầy dẫn mấy cái trường hợp nói thật này, đại chúng thấy nói thật có được lợi ích gì? Những trường hợp này, và nó trong khi đó nói dối lại được nhiều lợi ích tốt đẹp vẫn lợi ích thế cho nên đức phật mới khai trong cái này gọi là khai mở cho phép gọi là hé mở trong trường hợp này và đấy mới chính là thể hiện cái bản chất trí tuệ của đạo phật chứ lúc ấy lại, cứ, cứ y xì như lời phật dạy phật bảo không được nói dối ô thôi uh, bà mẹ ơi con mẹ chết ở chiến trường rồi đấy mẹ à, nói thật con nói thật là cho, anh ấy chết rồi đấy Nghe không? tốt không hay là, là, là, là, là cái thằng này nó vừa chạy vào nhà nhà tao đấy mày cứ vào đấy mà tìm nó nó ở trong buồng á nó vào nó đâm chết nhau này chúng thấy có nên không đấy gọi là vô minh không có trí tuệ mà đạo phật đã đạo trí tuệ cơ mà đó nhé cho nên chúng ta phải nhớ thế cho nên thầy xin giải thích để cho bạn này hiểu cái căn bản của phật pháp chúng ta là đem lại lợi ích an lạc hạnh phúc cho chúng sinh là cái tiêu chí chính đạo phật là cứu khổ chúng sinh cái gì làm chúng sinh khổ thì cái đó Đạo Phật không nói và không làm, miễn làm sao chúng sinh an lạc. Đương nhiên thì cái tiêu chuẩn nói chân thật vẫn là một tiêu chuẩn căn bản của Phật giáo. nhé chứ không phải Đức Phật vì thế mà nói rằng chúng sinh hãy nói dối, Đức Phật không khuyên, không bắt chúng ta nói dối, mà chúng ta chỉ được phép nói dối khi mà phải căn cứ trên cái sự thật ấy nó có lợi ích cho chúng sinh hay không và khi sự thật này cái, cái điều nói dối này mà được biết ra thì vẫn còn làm lợi ích cho chúng sinh cơ mà tại chúng thấy không đấy, ví dụ hai cái người đang đuổi nhau để chém nhau đấy sau này khi mà hết cơn giận rồi họ, họ biết ra sự thật lúc ấy mình nói dối họ cũng không thù mình họ còn cảm ơn mình à, họ mới thấy ờ đúng anh này là phật tử lúc ấy anh tốt đấy chứ anh mà nói thật thì em bảo đâm chết nó rồi em đi tù luôn đấy họ còn cảm ơn mình tức là khi mình nói dối vì một cái lòng rất trong sáng cao thượng, vì tâm từ bi, thì cái sự nói dối ấy nếu sau này chúng sinh có biết được, nó vẫn là nhân lành cho chúng sinh cơ mà. Đại chúng thấy không? Nó vẫn lợi ích cho chúng sinh cơ mà, đúng không? Chứ không phải như là người thế gian chúng ta, chúng ta nói dối vì động cơ ích kỷ, hại người, và vì để che giấu tội lỗi, những cái đó là Đức Phật không cho phép. Chúng ta chỉ được phép hai mở cái giới này khi nói dối vì lòng đại bi, vì lòng từ bi cứu người, cứu vật thì được. Hoặc là chúng ta không nói thôi. Không nói như câu chuyện mà Ngài à, Tỳ Kheo, Ngài, Ngài Ti Sa đấy, đại chúng nhớ đấy. Ngài đi vào nhà anh thí chủ này làm vàng ngọc ấy, ờ, gọi là thợ kim hoàn, Ngài khất thực. Sau đó thì là con ngỗng nó đến nó, nó mới đớp luôn cái, cái nhẫn kim cương của vị vua gửi đến để cho anh này làm thế và ông chủ thợ kim hoàn ấy nghĩ là, là, là thầy ti sa này lấy trộm cái nhẫn đấy nhưng mà thầy không nói thầy cũng không nói là con ngỗng nó ăn nó nuốt cái, cái viên ngọc này đó để ngài giữ cứu mạng chúng sinh đấy là cái lòng từ của ngài một là không nói hai là có thể nói dối để cứu mạng chúng sinh đó thì đại chúng thấy cái tiêu chí của nó chưa tiêu chí của nó là trí tuệ và làm lợi ích an lạc cho chúng sinh là chính đấy, cho nên đạo phật là trí tuệ là từ bi ở chỗ đó chứ không phải đạo phật là một cái đạo cứng nhắc đạo phật là trí tuệ mà trí tuệ thì hết sức là linh hoạt miễn là làm sao lợi ích cho chúng sinh cho sự tiến hóa của chúng sinh là được và đức phật là bậc thầy thuốc là bậc y vương là ở chỗ đó đấy nhé thì bạn hiểu cái chỗ này cho thầy